Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha TV Cuộc Sống Cà Mau ha Hôm nay à, tôi chia sẻ đến à, các bạn à, siêu thị nổi trên sông <laughs> à, Đây là cái chiếc ghe để mình mua đồ đó các bạn Ở đây <laughs> bán rất là nhiều đồ ăn Đó đây là chiếc ghe để chở chở đồ lại ha có ờ, kẹo rồi có bánh này có cà phê có gạo có sữa có đường tùm lum hết trơn giống như cái chợ vậy đó các bạn trên này thì chở ờ, nước uống á đang ờ, mua đồ ở nhà đây, mình ở đây gì chứ tiện lắm á các bạn đi vô đây mình lựa một ít đồ ăn á các bạn ơi bánh nè hết bánh rồi à. Ôi, đồ bữa nay hết trơn đồ rồi có kẹo không trơn bánh giá trơn rồi kẹo có kẹo gì kẹo tây à, kẹo kẹo kia kìa kẹo bún mùa rồi đó thề luôn quay tôi nha tôi sợ lắm <laughs> không còn bánh gì chứ hả kẹo mà Ê, kẹo ơi kẹo nút không à kẹo nút, không? Kẹo nút này đâu mà kẹo đó không hả không ừ, phải kẹo kia đâu nè cho cái quay cây quay nè đó có kẹo nữa kìa mua trà uống mua có trà cây làm mua trà đường uống có trà gì đây trà đường trà Cho sữa uống đá vậy ừ Thôi trà thanh bình em có rồi mua trà gì đi trà đó đó coi là có trà đó đó trà vàng vàng đó trà vàng á trà mắt đó Dạ, dạ, dạ. ừ đó, các bạn thấy à, tại hôm nay là hàng quá cũng à, cũng ít nè à. à, chuẩn bị lấy đồ về để à, bán thêm à, cho nên là à, thấy ít ha chứ thật ra là mọi ngày rất là nhiều á 32, 32 à, với 16 Mình mua à, dạ. đủ thứ loại luôn Ví dụ như giờ mình mua gạo con có nè 32. Mua đồ dùng nước mắm, nước uh, tương, gì, hạt niêm, rồi tùm lum hết Nhiều lắm Mua C2 nó đi, mua thêm chai C2 nữa là nước uống nè dạ. Mua thêm chai nước uống nè Thôi bây giờ lấy chai nước cam đi Ờ, chai nước cam uống rồi Đó ở đây à, ở dưới này là dưới sông nha các bạn còn à, mình đang à, ở trên bờ mình đi xuống dưới này để mình mua mua hàng thì đây là cái cảnh buôn bán ở miền tây cà mau nha Đó. có đổi gà luôn đỏ gà có luôn nè rồi bán hạt hạt giống trồng nè các bạn đó có cái hạt giống trồng luôn có đầy đủ luôn đó cà phê đồ này kia có nhóc nữa nè rồi bây giờ là mình à, mua xong rồi đó các bạn mình chuẩn bị để à, mình đi lên cho anh này anh chạy đi bán chỗ khác là nhà này ghé chỗ này thì à, tới đằng kia à, kêu lại kêu lại thì ghé là để mua đó giờ mình mua xong rồi đó, các bạn thấy là mình mua được một bọc đồ nè mua bột đồ nho nhỏ thôi mua để chia sẻ cho các bạn thấy cái, cái hoàn cảnh ở miền tây buôn bán ở sông nước á siêu thị nổi ha nước, <laughs> lọc luôn bán uh, thì mình muốn mua gì thì ờ, mình ờ, chút cây xào mình muốn mua gì thì mình uh, kêu ghe cái lại mình mua đó chờ quay máy để uh, đi bán chỗ khác nha các bạn ở đây uh, gọi là chiếc ghe hàng bây giờ chạy đi nè mình xích xuống đây cho các bạn thấy nha chạy à, bán đất nha anh ơi rồi rồi rồi à, đang chạy đi cái máy à, đặt phía sau đó, đó các bạn đó, chạy đi đó. đó thì hôm nay là mình mua một uh, đồ nè các bạn à, mình mua đây coi để này có cái gì đây mua nước nè rồi cà phê nãy cũng có luôn nè hiệu hồi nãy cũng mua rồi đường đó đó mình mua một ít rồi à, thì à, ở đây à, mình thông thường là mình đi chợ các bạn rồi nếu mà không có dịp đi chợ thì mình à, đón ghe đón ghe hàng lại rồi mình ghé lại mình mua nha mua đủ thứ ờ, đồ ờ, gạo rồi nước mắm rồi hạt nêm nói chung là đủ thứ